phát nguyện thọ nhận giới để tu hành một ngày một đêm thanh tịnh tỉnh giác. Trong ngày tu bắt quan trai hôm nay, chư Tăng cũng từ bi hứa khả, quang lâm đại hùng bảo điện để tác lễ tụng kinh, giúp cho hàng Phật tử tại gia thông qua những lời kinh Phật, có thể học hỏi tư duy về lời Phật dạy, rồi áp dụng vào đời sống hàng ngày, giúp cho bản thân và mọi người đều được an lạc hạnh phúc. Giờ này, xin kính mời toàn thể quý Phật tử và gia đình đang theo dõi trực tiếp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 Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhân thiên thanh hiền duyên cởi quang minh đại sưng tán tính Phật sự phổ hướng chư chúng sanh Giai vàng Bồ Đề tâm viện ly chư vọng nghiệp viên thành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 Đệ tử chú Tăng chúng con hôm nay vâng theo sự chỉ dạy trên Sư phụ cùng sự các cư của Đại Tăng. Tổ chứng cho các Phật tử tu tập bác quan trai giới một ngày một đêm Nay đến thời qua tụng kinh cầu an cho các Phật tử cùng toàn thể gia đình. Chư Tăng chúng con theo sự thịnh cầu của các Phật tử vẫn vâng tập về trước Đại Hùng Bảo Điện ba nghiệp lãng trong khai thính mười phương tam bao thủy từ quán giảng chứng minh gia hộ cho chúng con được tung đọc lời Phật dạy hiểu nghĩa kinh thực hành chúng con cũng cầu thịnh chư vị chư thiên thiên thân hồ pháp đồng lại lắm đang tràng bảo hộ cho khóa lệ Tùng kính của chúng con được chú viên hoàng mạng Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Nam mô thượng gia hộ Bồ Tát Nam mô vâng lái tập Bồ Tát Ma Tát đừng nghe pháp ma vương nghe vô thường ba cõi chẳng ai bằng nghe thầy à, dạy à, khắp trời người ơi cha lần này chúng à, bốn loài quý ý tròn món niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ ơi ơi xưng dương cùng ta ta người kiếp không cùng tầng Phật chúng sinh tịnh thường rộng lớn sáng ngời trương bảo tòa thắng có ngàn hiền cúi đầu xin thề nguyện quý chi tâm đàn lễ từng à, hư à, không biết à, pháp giới quá hiền vì lại thập phương chư phật tôn và miền thánh tăng thường trụ tam bảo Nam mô Như Lai cùng chánh biện trí minh hành tung tiền đề thế gian dài vô thượng sĩ điêu ngự trường phu thiên nhân sư phật thế tôn nhưng thiên cung kinh nhất tâm kinh lễ chi ở tâm đàn lễ nam mô tỳ bà thi phật chi ở tâm đàn lễ nam mô tỳ ba thiên ơi chi tâm đảnh lễ ơi nam mô thi khi phật ơi chi tâm đảnh lễ ơi nam mô thi khi phật chi chỉ tâm đảnh lễ nam mô tỳ xá phụ phật dạ chi tâm đàn lễ nam mô tỳ xá phụ phật chi tâm đàn lễ nam mô câu lưu tội con vâng. phật à, à, à, ơi vâng. trí tâm đảnh lễ ơi nam mô câu lưu Tôn phật ơi trí tâm đảnh lễ nam mô câu nam mô ni phật chi tâm đảnh lễ nam mô cô na hàm mô ni ơi chi tâm đành lễ nam mô ca diếp ma phật ơi chi tâm đảnh lễ ơi nam mô ca diếp ơi ơi chí tâm đành lễ ơi nam mô thiện ca mô ni phật chi tâm đảnh lễ nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật chi Tâm Đàn Lễ Nam Mô Di Lặc Ờ, tôn phật ơi chi tâm ờ, đảnh ờ, lễ ơi nam mô di là ca tôn ơi ơi chỉ tâm đành lễ nam mô dược ngà sẽ lưu ly con với chi tâm đảnh lễ nam mô dược sư lưu ly quang vương phật chi tâm đàn lễ nam mô pháp giới tàng hưng nghe a di đà phật bay tội lỗi xưa nay ơi sẽ các con tạo ác đã dậy ơi à, vì ngu tham giận bà gây à, thôi tà ơi thân à, vì tôi suy ờ, cho cùng đều bởi sâu căn mắt ờ, ưa trăng ờ, lưỡi tham ăn ơi tai say mê tiếng mùi thuần mến hương người thân thính sung lòng vương mọi pháp mới hợp mà cùng nhau tạo ác vô cùng người sâu xa trước chưa đầy lòng ơi hại người hại vật thật không thiếu gì ơi lòng ờ, tham dừng ờ, ngủ xí đi đà nói có về việc theo hai người ơi ấy nguyện rủa lại lời đọc nghe nghe chẳng khác gì càng các ta ma vương ơi thân còn trộm à, khắp à, đủ đường ơi tham à, tàng giết hại chẳng thương buông loài ơi ơi thói nguyện hóa ngã luân ơi nay con thẹn à, hổ muôn phần ơi vì mê nên à, đã trầm à, luân bao đời ơi yêu đắm chìm biển khổ sông à, mê bấy à, lâu chưa biết à, đường về ơi cam lòng theo nghiệp giác đi đủ đường Phật rong long thương con giải muôn kiểu con nghe toan cõi luân hồi à, gắn à, công à, cầu đạo không người ơi trải bao cây à, đắng chẳng à, à, lui chuyển lòng nghe tốt tiếng mình cũng nghe không hề tiếng vâng quyền đời đời đồ hết chúng sinh ơi con đây giống à, một lòng à, thành nơi cuối à, xin giải tỏ tội tình của con bằng tơ tông chẳng còn dám dối sám hối cầu tam bảo chứng mình ơi trước cầu sạch tội của mình ơi sau à, xin cho cả chúng sinh à, mọi loài bao tội lỗi đông à, thời dài toạc nghe giống lòng Phật đồng thương ơi từ nay chẳng dám tưởng mạng ơi gây nên tội ác để mang sau này ơi biên vô người chứng ờ, con ờ, lui ờ, được rồi xin đổ muôn loài ơi đều cùng thành phật đời đời yên vui ơi xin cho con được như sám hối và nguyện đã rồi có xin lễ phật cùng à, mười phương à, tăng xin mời quý phật tử chúng ta đồng đứng dậy Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thượng Trụ Tam Mê Bao Chỉ tâm đàn lễ Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Mê Bao à, Xin thỉnh xin mình tỉnh đại chúng mở bài kinh người đẹp không bằng người có đạo đức kinh người đẹp mà không bằng người có đạo đức thuở xưa đức phật dừng cản đệ tử đến tín xa mi âm nước câu đàm di thuyết pháp cho hàng trời người long thần lúc ấy vua nước này tên là ưu điền có một vị đại phu nhân tinh tình nhân từ được người khen là trong sạch vua rất yêu quý kính trọng tiên hạnh của bà vua nghe Phật đến thuyết pháp nên cùng phu nhân xa giá đến chỗ Phật làm lễ rồi qua một bên Đức Phật vì vua phu nhân và thề nữ thuyết pháp vô thường khổ không người ta do đâu tại sanh nổi hộp rồi phải chia ly hoang ghen gặp gỡ nhau khổ do phương sinh lên cõi trời vì ác phải đọa địa ngục vua và phu nhân hoan hỷ tin hiểu đều thọ ngủ rơi làm phật tử tình tin rồi từ giả trở về cung lâu vị bà la môn là kiếp tinh sinh được một người con gái xinh đẹp vô song đến năm mười sáu sáng đẹp của cô thực toàn vẹn không kém khuyên điểm nào ông bà la môn treo giải nghìn lãng vàng cho ai phê bình được một điểm sâu của con gái mình thế là suốt ba tháng vâng không có người làm được ông bà la mô nghỉ con gái mình đã đến tuổi lấy chồng nếu ai khối ngô tuân tổ xứng đôi sẽ gả cho ông nghe nói xa môn cụ đam dòng họ tính ca tướng mạo kim sẵn hiếm có trên đời nên dẫn con gái đến để gả cho đức phật ông đưa con gái đến chào hỏi xong rồi thưa với phật con gái tôi xinh đẹp hiếm có trên đời nay dần đến để gả cho ngài đức phật nói với kiến tinh nên xin đềm của con gái ông là cái yêu quý của gia đình ông còn cái yêu quý của tôi là chỗ chư Phật yêu quý quan niệm về cái yêu quý của chúng ta khác nhau ông tự khen con gái mình xinh đẹp xong tôi xét ra chỉ giống như một cái bình đựng đồ bấn tình hồi giờ có gì đáng quý đâu sắc vọng xinh đẹp là chỗ dính măng của tên giặc lớn mắt tay mùi lưỡi thân tự dưng đoan chính là tai họa lớn của thân tan nhà nát cửa giết mình hại thân tộc đều do nữ sắn mà ra ta làm xa môn sông môn mình vì sợ những tai họa này lẽ nào lại còn nhận lấy nó nữa ông hãy đem đi ta không nhận đâu ông bà la nghe vậy nổi giận bỏ đi ông đưa con gái đến ra mắt vua ưu điền khen ngợi vẻ đẹp con mình rồi thưa con gái tôi đang bậc vương vì xin cho được làm đệ nhị phu nhân ở bên tà vô nghe lời ban cho đai ứng vàng ban châu bao rồi vong kiếp tin làm quan kẻ cận dũng vua cô con gái sau khi đắc sủng ôm lòng ganh ghét đại phu nhân thường mê hoặc vua nhiều lần cô tìm cách dèm pha Tổng vua đều gạt qua bảo khanh chỉ đặng điều không thực đại phu nhưng là người tiết hành đáng quý mà lại dèm pha cô này vẫn không không bỏ ý định làm hại đại phu nhân luôn tìm diệm tấu ra tấu vào khiến vua từ từ cũng siêu lòng tin theo một hôm cô tìm ra một cơ hội nhân ngày trại giới lại khuyến vua buồn vui hôm nay xin mời hứa phu nhân ra dự vua nghe lời ra lệnh từng cả mọi người đều tham dự xong đại vũ nhưng vì trai giới nên không vâng lệnh vua ba lần cho người gọi ma bà nhất định không ra vua nổi giận sai người lôi ra bắt trói trước điện rồi lấy cung định bắn chết đại phu nhân vẫn không sợ hãi nhân tâm quý vâng vua nhắm phu nhưng bằng không ngờ mũi tên bay lại phía sau vua bằng may phát liền đều như vậy cả là luôn ngay vô cảm thấy sợ hãi vội buông cung xuống đỉnh tinh cười trói cho đại phu nhân rồi hỏi khanh có pháp thuật là gì mà khiến như thế phu nhân trả lời phụng thờ như lai quy tam bảo sáng nay đêm thọ phật trai giới không ăn qua ngò lại dự tam giới của phật không được trang xứng đây chẳng là đừng thế tôn từ bi gia hộ khiến được như thế vua nói lành thầy sao không nói sớm cho trẫm vua liền đuổi con gái của kiết tinh về nhà rồi giao cho đại vua nhân coi quản hết mọi việc trong cung sau đó vua phu nhân và thái tử dân theo quần thần cùng xa gia đến chỗ phật sau khi làm lễ xong mọi người ngồi qua một bên chấm tay nghe pháp vua liền đem những việc đã xảy ra thuật lại đầy đủ cho Phật nghe Đức Phật nghe xong bảo này đại vương người nữ yêu tà đồng án có tám mươi bốn việc trong đó có tám việc lớn bị người trí tuệ ghen đó là thực độ dân càng mặn chơi trù rùa trấn áp sang tham ham trang sức ôm lòng thâm độc bấy giờ đứng thế tôn liền nói kệ dầu trời mưa thất bảo dùng tâm thỏa được nào vui yên có biết bao ái giá ngộ hiền trí dầu dùng lang cõi trời sáng suốt cả không tham vui viền ly ân ai là đề đệ tử phân đà đức phật nói với vua người ta làm phước tạo tội mỗi thứ đều có tính chất riêng cho nên thọ quả báo vui khổ cũng khác nhau xa đều từng hành pháp luôn trái giới sẽ đường vương rất nhiều chứ vẫn đều khen ngợi và khi chén sẽ sinh thiên hương vương an vui đứng phật nói xong vua phu nhân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 để tự à, chúng con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức phổ hiền bồ tát một là kính lễ chư phật hai là xứng tán như lai ba la rộng tu cúng dường à, bốn là sám hối nghiệp chưa năm là tùy công đứng ở à, sau là thánh phật truyền pháp bảy là thánh phật trụ thế tám là thường theo hồng phật à, chính là hằng thuần chúng sinh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 tăng phạm viện đệ thích tứ thiên vương chuộng thiên long bạn bồ hộ phạm thần vương nhất thiết thiên thần đồng thuy chân minh giá hồ Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tùng kinh lễ Phật cùng con đức tu tâm lục hoa cầu đạo bồ đề trên sư phụ cùng đại tăng ni phật tự chùa ba vàng hồi hướng cầu bình an cho các phật tử cùng gia đình nguyện cho hết thay các phật tử cùng gia đình mình được nương nhờ công đức này mà tăng trường phước lành tiêu trừ nghiệp chướng tai ấn tật bình được tuyên giảm oan khuyên ngoan kết hoa dài hiền tiền thọ mạng được bình an thiền căn khai phát tin sâu nhưng qua tin từng tu hành sớm được giác ngộ an vui giải thoát hồi hướng cho càng chúng hướng linh giá tiên tiền tổ của các phật tử cùng các hương linh có duyên trong phạm hồi hôm nay được nương nhờ công đức này mà thần thân khinh an xa bỏ lầm mê xa rời chấm trước tính sâu tam bào được sinh về cõi lành gặp tam bào bậc minh sư dân dặn tu hành mô thoáng khổ hồi hướng cho các chúng chư thiên thiện thần hộ pháp bảo hộ đăng tràng Bảo hộ chùa Pháp hồi hôm nay được nương nhờ công đức lành này mà được thêm mỏi thêm lưng bảo hộ chúng sinh. Điên bỏ ác làm lành tu theo chính tao nguyện cho nước nhà có phúc dân tộc trung kiên trì đứng tròn đầy những tâm hoa lạc khắp nguyện nghe ó phương ban khẩm tiếng ca đến độ quần sanh phần pháp tình hưng tam đồ dương sạch na nam mô phật buồn ở giữa tinh ca mâu có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về à, nguyện các pháp giới các chúng sinh à, thầy đều thể nhập vô sinh nhớ nguyện tiêu ba chướng sanh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 được lên ngôi vô thượng giác từ a quý a y phật ơi nguyện à, cho chúng sinh hiểu à, thấu đạo lớn phát nghe tâm mà vô pháp nguyện cho chúng sinh tâm nhập kinh tạng cho chúa xin quảng lý đại chúa con kính bạch chư tôn đức tăng vừa rồi chư tôn đức tăng đã vì chúng con mà tác lễ tụng kinh giờ này thời khóa tụng kinh đã được kết thúc viên mãn chúng con xin thành kính cảm niệm tri ân ân đức của chư tôn đức tăng và xin cung tiến chư tôn đức tăng hồi quy tăng xá xin mời quý phật tử cùng toàn thể đại chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm hồng danh đức phật bổn sư để cung tiễn quý ngài nam mô bổn sư